nước nó bị bà bị bám lúc lên bờ với cái cánh cho khô chú là chú ít con có hay là hai mắt tròn chú ngồi học bài một mình nên hố bom kê vườn son bao con cáp trên non cùng bao chú cá rô rô tung tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ít vang giòn kỳ chú là chú ít con bé ngoan là ngoan nhất nhà chú học thuộc bài xong rồi chú hát thì cùng hòa minh chưa ngồi học bài một mình bên hố bóng cây vườn son bao cô cách trên non cùng bao cháu cá rau rong cùng tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn kỳ chưa là chưa ít con bé ngoan là ngoan nhất nhà chưa học thuộc bài xong rồi chưa hát thì cùng hòa mình con dài thẳng đứng trông thật đẹp ý trông thật xinh còn cái đuôi chú đã